Alo, à, vâng xin được gửi lời chúc sức khỏe và lời chào đến toàn thể quý anh chị em cũng như là toàn thể các bạn nhé. Và trên đây hân hoan chào đón toàn thể anh em cũng như là toàn thể các bạn đã một lần nữa quay trở lại với kênh xoay cầu sổ số miền Trung của chúng tôi trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Hiện tại thì à, đồng hồ đã điểm sang đó là 18 giờ 36 phút anh em nhé. Buổi chiều tối thứ hai ngày 17 tháng 4 thì à, kết quả cũng đã quay xong được 5 phút rồi đấy thì à, chúng ta sẽ tiếp tục cái hành trình của mình đúng không ạ đó là lên tham khảo cầu kèo và chốt số đưa ra dự đoán cho tất cả anh em cặp số cho ngày mai ngày 17 và 18 thì mình chốt cho tất cả anh em cặp song thủ đó là 15 51 như vậy là ngày đầu tiên chúng ta đã không hoàn thành rồi nhé ngày đầu tiên chúng ta chưa hoàn thành thì hy vọng chúng ta còn một ngày nữa đó là ngày 18 và chúng ta cùng mong rằng điều đó sẽ hoàn thành cho tất cả anh em ít nhất là cặp 15 51 sẽ nổ một con đúng không ạ ít nhất là nổ một con còn rực rỡ hơn và chờ đón điều may mắn hơn nữa thì chúng ta có thể nổ cả cặp hoặc là hai nháy một con nào đấy ví dụ như là 15 hoặc là 51 hai nháy đúng không ạ còn ở trên à, cái đường cầu mà mình chốt cho anh em ngày đầu tiên là ngày 17 thì à, chúng ta chưa hoàn thành được thì hy vọng rằng là đường cầu ngày mai chúng ta sẽ hoàn thành nhé không biết là ngày hôm nay thì có anh em nào theo số của bên mình không nhỉ? Thì à, kết quả thì đã cho ra như thế rồi thì à, cái niềm may mắn và niềm vui thì ngày hôm nay chúng ta chưa có. Thì chúng ta sẽ chờ đợi ngày mai nhé. Ngày hôm nay thì à, đặc biệt về con 76 à, đúng không ạ? Bội số là 65576 này. Về lô tô thì đây, tất cả các đầu số ngày hôm nay đều ra rồi. Đấy, rực rỡ hơn một chút thì à, chúng ta có đầu 0, đầu 1, đầu 3 và đầu 7. Đấy là những đầu lô tô 4 nháy nhé. Đầu 0 thì chúng ta có 01, 04 và 07. Đầu 1 chúng ta có 18, 11, 13 và 12. Đầu 7 chúng ta có 76, 75 và 74. Ngày hôm nay 76 nổ 2 nháy rồi. Đầu 3 thì có 34, 33 và 39. Riêng con 34 thì nổ hai nháy anh em nhé. Đấy. <clears throat> thì à, ngày mai thì à, chốt số tham khảo cho tất cả anh em cho ngày mai thì à, mình có một cái đường cầu thì thực sự là cũng rất là đẹp và cặp 15 năm mốt thì nếu như mà anh em mà muốn chơi khung thêm ngày 18 nữa thì anh em có thể đánh cặp này nhé hoặc là anh em nếu muốn chơi cặp mới cặp mới thì à, mình sẽ chốt cho tất cả anh em một cái đường cầu cặp mới để anh em có thể lựa chọn được chưa và tất nhiên là anh em cũng như các bạn đã và đang theo dõi video chốt số lô khung của Hoàng Nam rồi thì hãy vui lòng để lại cho bên mình một lượt like nhé hãy để lại cho bên mình một lượt like và hãy nhớ là đăng ký lại kênh để nhận những cái đường cầu cũng như những con số tốt nhất mỗi ngày bên mình chốt cho tất cả anh em nhé. Cặp 1551 chúng ta chưa hoàn thành thì ngày mai hy vọng ngày mai cặp 1551 ngày 18 sẽ nổ còn ngày 18 và ngày 19 nhé. 18 và 19 thì à, mình sẽ gửi đến cho anh em sẽ gửi đến cho tất cả anh em một cái cặp lô tô mới và chúng ta cùng chờ đón những cái điều tuyệt vời nhất cho ngày mai nhé. Thì à, cặp này thì thật sự là bên mình cũng phán đoán thì nó cũng rất là đẹp. Đấy. Theo cái tỷ lệ mà bên mình tính toán được thì ngày mai cái cặp này thì à, cái tỷ lệ thành công cũng khá là cao và nếu như mà anh em mà trùng cầu thì anh em có thể theo bên mình nhé. Đặc biệt là anh em cứ vào những cái đường cầu mà anh em cảm thấy yêu thích cũng như là cảm thấy kết thì anh em có thể vào cho mình cặp <clears throat> số ngày mai mình muốn tham khảo anh em đó là cặp 5665. 56 và 65 nhé. Ok chưa? 56 và 65 cho ngày mai này, ngày 18 và 19. Còn anh em mà có thể thì anh em có thể vào thêm cho mình cặp 1551 cho ngày 18 nữa. Bởi vì là cặp 1551 thì nuôi khung ngày 17 18 thì ngày 17 chúng ta chưa hoàn thành thì à, chúng ta sẽ chào đón ngày 18 sẽ rực rỡ với cặp 15 51 nhé. Đấy, đấy là hai cặp số 15 51 và 5665 cho ngày 18. Anh em thích nuôi thì anh em có thể nuôi thêm. Còn anh em mà thích vào cặp mới thì anh em vào cặp 5665 nhé. Được chưa? Ok. Và cuối video xin cảm ơn tất cả anh em và hãy nhớ rằng hãy đăng ký lại kênh của chúng tôi để nhận những cái đường cầu tốt nhất mỗi ngày anh em nhé. Được chưa?